chưa có nghe rồi nghe rồi Hơ, từ từ muốn nói thì muốn nghe ta nói thì phải đợi chút xíu chứ sao phải nghĩ đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói nha thích à nghe nói. tiếp hỏi nè đi chàng chẳng hay tên hỏi là chi quê quán ở đâu sao dám xem thường sống tỏa sang đóng à muốn biết tên họ của ta hả dạ muốn biết tên họ của ta thì hãy kỳ cứ ngựa cho thật chắc rồi tôi nói tên ra nằm té xuống dưới lò bắn họng à biết mà té xuống dưới là có người ẩm chết liền chặt an tâm ừ, gan quá ha muốn ừ. biết tên của ta hả dạ nghe ta nói là hết hồn nè ta là cao quốc bảo hoàng thì tướng nghi của tống triệu dương triệu quốc dẫn thằng hay là y chị thôi nha nói chuyện thôi không có đừng nghe chưa tự chặt đến cần thiết mà ta bắt trước này nói sao chặt đến hay quá ai chứng hả dạ ba chứng nói chuyện không có đem người người người người người, người tấn thiên cao gì đó vô vô vô vô đây là cái tấn cao thôi nè tập thích tập phá đó đang làm gì tụi ta chứ phải nàng là người lập bản chi phu tên là lưu kim đính có phải ôi đẹp như vậy mà bị ế hả Không ai cưới hay sao mà làm bản chi vuông ra mà giữa đường giữa xá vậy Ở đây không phải là người ta ế Nhưng mà lại do duyên tiền định Sư mẫu đà ban phán, Nhất thành chàng có duyên nợ tiền khiên Cho nên thiết phải chọn đúng là chàng Và chàng không bao giờ vượt khỏi bàn tay của thiếp Cho nên chàng phải nhớ gan quá nè thôi đi chớ buông lời à còn ta đánh cho nàng manh giác không còn mày đặt bắt trước ta may đồ cặp hả ở đâu ra vậy bởi vì ta nói á mà con cô bác thấy không vợ chồng á mà không chịu mặc đồ á thì cũng mặc đồ giống nhau thấy không đó mà cãi tôi không à cãi thầy núi đè tại vì ta xui thôi à, <laughs> xui hả tại vì bây giờ chàng dứt khoát là chàng không ưng đúng không phải thế nào và nó đưa đến đây nhiều tiếng đắng cay sao được nếu như chàng đã đòi đánh thiếp manh giáp không còn phải thì chiếc này thiếp đánh cho má chàng nhìn chàng không ra luôn hả gan gì à được hãy giữ cho vậy minh gia kéo đầu thế ở tổ đi đánh lộn mà dắt bà con theo chị dữ vậy trời ơi dĩ nhiên rồi em đi đến đâu là bà con em nhiều lắm bà con bạc liêu ơi đó thấy chưa chết ta rồi ta làm vô rồi nè đánh thì xuống giường kia đánh ha à, cái chân tao phải là cái ghế mà để ngồi vậy chứ đánh thì phải cho người ta ngồi thời gian nghỉ ngơi chứ bây giờ chàng là sức trai thiếp là con gái thiếp đánh với chàng chắc chắn chứ đánh không lại rồi đúng không không lại thì thả cho đi đi chứ bây giờ không là lé đó bên nào đừng có chọc tầm bậy nha tao còn cái mặt để tao đi làm ăn đó thôi mà gì thôi mà đừng mà đừng mà Thấy em nhìn chạc mà bà con vỗ tay quá trời không? em cũng mệt lắm chứ em không sung sướng đâu trời ơi nhỏ, nhỏ con mà sao con mỏ nó dài dữ vậy cái gì tôi cố gắng ta né lắm mà mà tôi dẫn tới nữa chồng ơi nói gì vậy cái mỏ dài dữ vậy tôi đứng ơi và có biết đây là một cái vỏ mà thiếp học rất là lâu không vỏ gì ta là dùng gương dùng vỏ đừng lấy cái mỏ mà nàng yểm những má ta hoài chưa thiếp thích như vậy mà nếu mà không lấy cái mỏ thiếp mà yểm vô cái má chàng thì sau này làm sao thiếp đẻ cho chàng hai chục đứa ô heo sao đẻ dữ vậy hả lộn hai đứa thôi được không nói lớn cái tướng này đẻ được không ổn à ổn không nè không nói nhiều nữa ta giỡn cái thằng thấy nè con gái ta giỡn cái thằng thôi như vậy là đủ lắm rồi nghe chưa ta cũng rất là mệt rồi Nên tránh đường cho ta thử lộ Được, ờ, nếu vậy thì hãy cùng nhau đo sức Thắng được tiếp chàng sẽ rời khỏi nơi đây Được rồi, có nạn là sắp xử Ta đây chẳng